Chào các bạn Hôm nay ờ, shop rẻ hơn khuyến mãi ờ, xin giới thiệu đến các bạn dòng điều hòa cửa sổ một cục Điều hòa này ờ, gọi là điều hòa là sao? Nếu mà điều hòa tức là nó sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ ra tùy theo mùa Thí dụ như mùa nóng các bạn muốn lấy cái hơi lạnh ra Đây là cái mặt trước ha Đây là điều hòa cửa sổ nó chỉ có một cục thôi Đây là mặt trước Đây là mặt sau Mặt sau nó có những cái lá nhôm tản nhiệt đây đây là mặt sau thì uh, khi mà mùa nóng á, các bạn muốn lấy cái hơi lạnh ra á, thì uh, nó sẽ thổi cái hơi lạnh mặt trước còn uh, mùa mùa lạnh á mùa lạnh ở ngoài ở miền Bắc á các bạn muốn lấy hơi nóng ra phía trước thì nó sẽ thổi hơi lạnh ra phía sau tức là cũng một cục này thôi và tùy, tùy theo cái chức năng mà các bạn chọn nó sẽ thổi hơi lạnh hoặc là hơi nóng nó sẽ thổi hơi lạnh hoặc là hơi nóng tùy theo các bạn chọn hiện tại là tôi đang chọn là chức năng là thổi hơi nóng các bạn nhìn vào cái remote nè cái biểu tượng mà cái ờ, giống như cái biểu tượng mặt trời nè giống như biểu tượng mặt trời ở góc này nè đó là chức năng ờ, ờ, chức năng sưởi thổi hơi nóng bây giờ tôi đây các bạn bấm vào cái mod ha tôi sẽ bịt cái remote này lại để cho nó không có tác động lên cái ờ, cái cục điều hòa phía trên các bạn bấm vào mod nè mod là, là chọn chức năng nè đó mod này là đầu tiên là chế độ tự động nè cái hình bông tuyết là chế độ làm lạnh nè hình giọt nước là chế độ uh, chế độ sấy chế độ sấy thì nó sẽ hút chế độ sấy thì nó sẽ hút cái hơi ẩm trong không khí á. hình hình hình giọt nước đó đó là chế độ sấy hình cánh quạt là chế độ gió nó chỉ thổi gió ra thôi và hình ờ, mặt trời là chế độ sưởi hình mặt trời là chế độ sưởi thì cái con ờ, điều hòa Corona này là tôi đang sử dụng ở chế độ sưởi tôi đang sử dụng ở chế độ sưởi à, mặt trước các bạn thấy nó ghi là hot dry cool hot là chế độ sưởi nè dry là chế độ sấy nè chế độ sấy nếu mà ở mùa mùa nồm ở miền miền Bắc á các bạn để cái ờ, điều hòa này vào một cái phòng diện tích khoảng 9 ờ, 10 mét vuông thì ờ, thì nó sẽ hút ẩm trong không khí thì để nó sấy khô quần áo đó là chế độ sấy và cool là chế độ lạnh ventilation là chế độ đối lưu ventilation là chế độ đối lưu đối lưu gió ventilation là chế độ đối, đối lưu gió thì ba chế ba cái chế độ hoạt động chính của nó là sưởi sấy và làm lạnh sưởi sấy và làm lạnh hiện tại là cái máy này tôi đang chỉnh ờ, ở mức độ là nhiệt độ ờ, sưởi là 30 độ nó đã thổi ra hơi nóng ra phía trước nè bây giờ tôi sẽ đo cho các bạn xem tôi sẽ đo bằng cây súng này ha súng đo nhiệt độ nè đó theo cây súng này tôi đang đo là nó lên tới 58 độ cái ờ, hơi nóng ở phía trong cái dàn quạt nó thổi ra là 58 độ còn cái hơi lạnh ở phía sau nó thổi ra cái hơi lạnh ở phía sau nó thổi ra hơi lạnh phía sau nó thổi ra là 22 độ đó đây là dạng điều hòa cửa sổ một cục tức là các bạn ờ, lắp lên cửa sổ lắp lên cửa sổ thì cái mặt trước của nè nó sẽ thổi vô phòng mặt trước này nó sẽ thổi vô phòng còn cái mặt sau á thì nó sẽ thổi ra ngoài cửa sổ rất là tiện cho các bạn uh, sử dụng cho phòng nhỏ có diện tích khoảng 10 ờ, dưới 12 mét vuông các bạn là công nhân hay là sinh viên các bạn lắp uh, các bạn treo lên cái cửa sổ tất nhiên là sau khi treo lên cửa sổ thì các bạn phải lấy dùng xốp hay cái gì đó các bạn che kín phía xung quanh để cho nó cách cách nhiệt với cái không khí xung quanh bên ngoài thì đây là cái mặt sau đây là mặt sau nó sẽ thổi nếu mà các bạn đang sử dụng ở chế độ điều hòa chế độ sưởi thì nó sẽ, sẽ thổi hơi nóng ra phía trước và nó thổi cái hơi lạnh ra phía sau còn ngược lại nếu mà các bạn sử dụng chế độ ờ, làm mát á, chế độ làm mát thì nó sẽ thổi hơi lạnh ra phía trước và nó thổi hơi nóng ra phía sau đó đây đây là gọi là máy điều hòa một cục nó chỉ có một cục thôi rất là tiện đây tôi đo lại cho các bạn xem ha cái hơi lạnh nó đang thổi ra phía sau nè đó 20 độ cái hơi lạnh nó đang thổi ra phía sau là 20 độ hơi lạnh nó đang thổi ra phía sau là 20 độ còn ờ, hơi nóng nó đang thổi ra phía trước nếu mà tôi đo thẳng trong cái ờ, cánh quạt á, thì nó lên tới 56 57 độ lận đo thẳng trong cánh quạt là 56 57 độ lận còn cái ờ, thực tế tôi cài đặt ở đây là 30 độ nè cài đặt trên cái remote nè ừ. đây gọi là gọi là điều hòa điều hòa thì nó sẽ thổi không khí hai chiều nóng lạnh ở đây ờ, cái ờ, máy này nó có ba chức năng hot là sưởi nè dry là chế độ sấy nè sấy quần áo nè tức là các bạn để vào một cái ờ, tủ áo hay là một cái phòng nhỏ diện tích 90 mét vuông nó sẽ hút ẩm không khí để nó làm sấy khô và thứ ba là chế độ cool là chế độ làm lạnh nè tất cả tích hợp trong một cục này thôi rất là tiện tất cả tích hợp trong một cục này thôi máy này là điện là 100V Máy này là điện 100V, model của nó là CWHA18. Điện 100V. Cái ờ, công suất của nó là 0,7 ngựa, nó chưa tới một ngựa. Công suất là 0,7 ngựa. Sử dụng cho phòng có diện tích là dưới 12 m2. Lưu ý nha các bạn. Công suất máy là 0,7 ngựa thì sử dụng cho phòng có diện tích dưới 12 m2, 12, 10, 9, 8 gì đó. Khoảng 90 m2 là đẹp. Đó. nên các bạn nếu mà các bạn phòng lớn thì các bạn phải sử dụng hai cục còn ờ, phòng ờ, dưới 12 mét vuông thì các bạn sử dụng một cục này thôi nó sử dụng ga R410 ga R410 là loại ga của ờ, inverter á sử dụng ga R410 đây là dòng máy nội địa Nhật dòng máy nội địa Nhật sử dụng ga R410 máy là đó, cái uh, chiều nóng phía trước là tôi đang đo là 58 độ đây tôi đo thẳng trong cái uh, trong cái dàn uh, cái dàn quạt nó thổi ra 58 độ 60 độ luôn nè còn cái uh, cái phía sau á, cái hơi lạnh nó thổi ra 22 độ 23 độ hơi lạnh nó thổi ra điều hòa một cục đây là điều hòa một cục thôi sử dụng một cái remote này là các bạn có thể điều chỉnh được các bạn chọn che các chế độ ờ, ở trên cái remote này tôi sẽ ờ, che cái remote lại để cho nó không có tác động lên cái máy ừ, các bạn bấm vào mode nè hiện tại là nó đang ở chế độ sưởi là hình mặt trời ở phía ờ, ở phía góc này tôi bấm vào cái mode này đây là chế độ tự động nè cái hình uh, vuông chữ nhật này là chế độ tự động nè bấm cái nữa hình ờ, bông tuyết là chế độ ờ, làm lạnh nè hình ờ, giọt xương là chế độ sấy nè sấy nó sẽ động xương lại đó nên hình nó, nó hình giọt xương là chế độ sấy chế độ sấy là rai nè làm khô á rai làm khô đó là chế độ sấy và hình quạt là chế độ thông gió hình quạt là chế độ thông gió ventilation và quạt là chế độ thổi gió thôi nó thổi gió thôi và hình ờ, hình mặt trời là chế độ sưởi hình mặt trời là chế độ sưởi chỉ một cục này thôi chỉ một cục này thôi các bạn sử dụng chỉ một thục cục này thôi các bạn sử dụng vào mùa nóng cũng được mùa nóng thì các bạn sẽ thổi ờ, ờ, sử dụng chế độ làm mát thổi gió lạnh ra còn mùa lạnh mùa lạnh ờ, hiện tại ờ, ngoài miền Bắc nhiệt độ xuống tới 10 độ thì các bạn sẽ sử dụng chế độ sưởi cũng một cục này thôi nên nó mới gọi là điều hòa đây ờ, đây gọi là điều hòa cửa sổ một cục cửa sổ tức là các bạn sẽ treo lên cửa sổ thí dụ như một cái cửa sổ rộng các bạn phải treo lên và các bạn sẽ lấy xốp các bạn hay là cái tấm vách gì đó các bạn che xung quanh để cho nó cách ly không khí bên trong phòng và bên ngoài phòng nên gọi là điều hòa cửa sổ một cục ờ, lắp đặt rất là dễ dàng ờ, các bạn sinh viên công nhân các bạn đi về ờ, đổi thay đổi phòng trọ thì các bạn sẽ sách cục này theo còn khi sử dụng thì các bạn treo lên cửa sổ thôi điều hòa cửa sổ một cục máy là sử dụng điện 100V công suất là 0,7 ngựa 0,7 ngựa là phù hợp cho phòng có diện tích là dưới 12 mét vuông các bạn lưu ý ha nhiều khách hỏi là phòng 16 mét vuông sử dụng được hay không thì công ờ, nhà sản xuất đã ờ, công bố cái thông số là 10 là dưới 12 mét vuông mà các bạn cứ ép là 16 mét vuông được sử dụng được hay không thì các bạn phải tự trả lời được câu hỏi đó rồi chứ nếu mà 16 mét vuông thì các bạn nên sử dụng hai cục điều hòa cửa sổ một cục treo cửa sổ điều hòa cửa sổ một cục điều hòa là nó có chế độ ờ, nóng và lạnh và chế độ làm khô luôn đây ba chức năng chính là sưởi nè sấy nè các bạn à, nếu mà các bạn cái phòng các bạn nhỏ các bạn để vào à, thì các bạn chọn chế độ sấy thì nó sẽ hút ẩm không khí và nó làm khô quần áo nếu mà các bạn làm riêng một cái tủ áo ờ, nhỏ nhỏ, nhỏ để các bạn để ờ, quần áo vào và các bạn để cái điều hòa này vào á và các bạn chọn chế độ sưởi ờ, chế độ sấy thì rất là tiện nó sẽ là sấy khô quần áo các bạn không có lo quần áo nó bị ướt hoặc là như khách hàng của tôi là họ khách hàng của tôi họ nuôi nhà yến họ có nuôi nhà yến thì họ sử dụng cái chế độ sấy này để họ sấy ờ, sấy tổ yến á họ sử dụng chế độ sấy này để họ sấy tổ yến thì các bạn ờ, xây một cái ờ, xây một cái giống như một cái phòng nhỏ nhỏ rồi và các bạn để máy vào thì sử dụng sấy thôi máy này sử dụng cho phòng có diện tích là dưới 12 mét vuông thì nếu mà sấy hay mà để hiệu quả cao thì các bạn để vào phòng mà chừng 8 mét vuông thôi thì ờ, cái hiệu quả sấy rất là cao nó sẽ hút ẩm hết kho, kho, trong ờ, hút ẩm không khí để nó làm khô không khí đó, chế độ sấy và ba là chế độ sưởi rồi chế độ làm lạnh khuôn là làm lạnh nhầm sưởi sấy và làm lạnh bây giờ tôi sẽ đo lại nhiệt độ cho các bạn xem ha đó cái ờ, hơi gió nó ra là 60 độ rồi nè hơi gió nó ra 60 độ rồi sưởi tốt luôn còn hơi lạnh nó ra hơi lạnh này này này, này là nó thổi ra phía sau nha các bạn hơi lạnh này nó thổi ra phía sau hơi lạnh này nó thổi ra phía sau 22 độ hơi lạnh nó thổi ra phía sau 22 độ bây giờ tôi sẽ tắt chế độ uh, chế độ sửa nha và tôi sẽ chuyển chuyển qua chế độ làm lạnh cho các bạn xem luôn ha tôi chọn ờ, cái uh, trên cái remote nè cái remote tôi chọn chế độ làm lạnh nè các bạn nhìn nha đây tôi chọn chế độ làm lạnh là hình bông tuyết tôi chọn chế độ làm lạnh hình bông tuyết thì máy nó sẽ vào đầu tiên nó sẽ giảm công suất uh, dần dần giảm công suất dần dần và nó sẽ chuyển qua chế độ làm lạnh cái điện thoại của em không để tôi ờ, bấm ờ, đồng hồ thử coi để xem thời gian mà chuyển từ nóng sang lạnh đó, và để để đạt độ lạnh đó, thì nó mất bao nhiêu phút ha tôi đang bấm giờ thử cái uh, bây giờ tôi sẽ giảm nhiệt độ xuống hồi nãy là 30 độ là tôi chọn chế độ sưởi bây giờ tôi sẽ giảm nhiệt độ xuống 20 độ chế độ làm lạnh đây tôi đang chọn chế độ làm lạnh nhiệt độ là 20 độ tất cả sử dụng chung cái remote này thôi điều chỉnh cho cái, cục điều hòa này thôi rất là tiện máy này gọi là điều hòa một cục đối với khí hậu miền Nam á, thì ờ, người ta chỉ xài là ờ, điều hòa một chiều thôi tức là nó chỉ có một chiều lạnh thôi còn đối với khí hậu miền Bắc á, thì người ta sẽ sử dụng điều hòa hai chiều hai chiều là nó có nóng và lạnh luôn và đặc biệt là con này là nó có sấy luôn con này nó có sấy luôn rai chế độ sấy làm khô như à, khách hàng của tôi là họ sử dụng cái này để họ lắp vào cái à, cái phòng mà họ sấy tổ yến tổ yến à, sau khi sơ chế làm sạch thì nó sẽ ướt tại vì tổ yến là phải ngâm vào nước tổ yến khô các bạn phải ngâm vào nước để cho nó mềm ra nó mềm ra và công nhân người ta sẽ dùng những cái nhíp để họ gấp cái lông ra dùng nhíp để họ gấp lông ra sau khi đã gấp lông làm sạch tổ yến rồi đó thì họ mới đưa cái tổ yến mà bị nó đang nhúng nước á nhúng nước mềm á vào một cái khuôn định hình một cái khuôn định hình hình tổ yến để nó định hình lại cái tổ và sau đó họ đưa vào cái lò sấy thì uh, sử dụng cái ờ, cái máy sấy này á thì không khí nó sẽ sấy dịu tổ yến nó khô từ từ nó không bị vỡ tổ yến nó không bị vỡ tổ yến rất là hay khách hàng của tôi là họ sử dụng cái uh, cái uh, máy ba chức năng này để mà họ sấy tổ yến máy ba chức năng máy ba chức năng là sưởi sấy và làm lạnh đây bây giờ tôi sẽ đo nhiệt độ cho các bạn xem ha thời gian là nó trôi qua là khoảng ờ, hơn 2 phút nó nhiệt độ bây giờ là 24 độ 25 độ nó đang giảm dần ừ, nhiệt độ của cái gió ờ, thổi ra đó đang giảm dần đó là cái chiều ờ, gió thổi phía trước ha còn chiều phía, phía sau lưng này nó sẽ thổi ra ngoài cửa sổ nè chiều phía sau lưng này nó sẽ thổi ra ngoài cửa sổ chiều phía sau lưng sau lưng nó đang là 28 độ sau lưng nó đang là 28 độ điều hòa cửa sổ một cục điều hòa này á do cái dàn nóng và dàn lạnh nó tích hợp trong một cục nên ờ, nên hầu như là các bạn không có sợ lo lo cái ga nó bị xì dòng này rất là bền hầu như về là về là 20 con là chạy hết 20 con thôi không có bị xì ga còn điều hòa mà dạng hai cục á do nó nối với nhau bằng đường ống ờ, đường ống ga mà thợ thi công ờ, mà không có khéo á thì nó sẽ xì qua những cái điểm tiếp nối ống ga đó là ờ, điều hòa hai cục nó hay bị xì ở những điểm tiếp nối còn đây điều hòa một cục thì nhà sản xuất nó tích hợp tất cả trong một cục này rồi nên hầu như là nếu mà về hai ba hai chục máy thì hai chục máy nó đều ờ, hoạt động ờ, ok hết độ bền rất là cao đó tôi đo trực tiếp trong cái cánh quạt gió bên trong nó đang là 15 độ đo trực tiếp cánh quạt gió bên trong đang là 15 độ 19 độ 20 độ 15 độ đây thời gian là 4 phút thời gian là khoảng hơn 4 phút từ lúc mà tôi chuyển từ chế độ ờ, nóng chế độ ờ, chế độ nóng chế độ sưởi sang chế độ lạnh thì thời gian nó nãy giờ là, là hơn 4 phút hơn 4 phút là độ lạnh nó đạt rồi đó hơn 4 phút là độ lạnh đạt rồi còn có 11 độ 12 độ đây thì tất nhiên là cây súng này nó cũng có sai số 2-3 ờ, độ nha các bạn chứ không phải là chính xác hoàn toàn cái súng tôi đang đo nè thì cứ cho là sai số nó khoảng hai ba độ đi đó độ lạnh như vậy là đã, à, đã đạt rồi này còn có 11 độ thôi 11 độ thì cứ cho sai số 3 độ đi thì nó lên 14 độ cũng ok còn cái hơi nóng phía sau cái à, hơi nóng của phía sau đây nó đang là 3 32 độ đây hơi nóng phía sau nó đang là 32 độ 34 độ 35 độ đó. cái đây là cái mặt lưng đây là mặt lưng thì nó sẽ thổi ra phía ngoài còn đây là cái mặt phía trước thì nó sẽ thổi hơi vào phía trong ừ. thì à, thời gian mà tôi chuyển từ chế độ à, chế độ nóng chế độ sưởi chế độ sưởi sang chế độ à, làm lạnh thì nó khoảng hơn 4 phút là nó đã đạt được yêu cầu rồi chỉ khoảng hơn 4 phút thôi rất là nhanh chỉ khoảng hơn 4 phút thôi là nó đã đạt yêu cầu rồi điều hòa cửa sổ một cục sử dụng rất là tiện đối với khí hậu à, miền Nam thì à, thường à, các khách hàng chỉ sử dụng cái chiều chiều làm lạnh thôi còn đối với khí hậu miền Bắc nó có hai mùa thì sử dụng cả chiều sấy luôn sưởi luôn đặc biệt đối với những hộ kinh doanh ờ, nhà yến á, họ còn sử dụng cái điều hòa này để họ sấy họ sấy khô cái tổ yến họ sấy khô tổ yến chỉ cần thời gian là khoảng ờ, hơn 4 phút là nó đã đạt được cái nhiệt độ ờ, chúng ta cài đặt ở đây là tôi bấm chọn nhiệt độ là 20 độ thì thực tế là nó sẽ lạnh hơn 20 độ luôn tại vì nó nó phải chạy ờ, quá công suất như vậy á để nó ờ, mau làm lạnh không khí trong phòng nếu mà phòng của các bạn kính á khoảng ờ, phòng kính mà dưới 12 mét vuông á sau khi mà độ lạnh của không khí trong phòng nó đạt được cái nhiệt độ cài đặt này thì máy nó sẽ giảm công suất lại để nó tiết kiệm điện còn ở đây là tôi đang thử ở nhà phòng tôi của tôi rất là lớn phòng của tôi tới hơn 60 mét vuông lực nên nó nó đang chạy tối đa công suất để nó làm lạnh cái không khí trong phòng nên các bạn thấy cái độ lạnh của nó rất là cao độ lạnh của nó phía đây cái tôi đo ở cánh quạt gió là nó có 10 14 độ thôi 14 15 độ thôi cái cánh quạt gió phía trước phía trước nè có 14 15 độ thôi cánh quạt gió phía trước có 14 15 độ thôi thì cứ cho xây số của cây này là 23 độ đi thì nó cho ví dụ như ta cho nó là 16 độ đi thì là cũng ok rồi Đó. độ lạnh rất là cao điều hòa cửa sổ một cục các bạn là nếu mà các bạn mà sử dụng cho phòng nhỏ có diện tích dưới 12 mét vuông thì ờ, nó, nó rất là tiện đây cái hơi nóng bên trong hơi nóng ở phía sau lưng hơi nóng phía sau lưng nó đang, đang là 36 độ hơi nóng phía sau lưng đang là 36 độ điều hòa một cục cửa sổ máy cho bán là máy bán là kèm theo remote nha các bạn máy bán là kèm theo remote rồi mod này chỉnh ờ, chỉnh tất cả các chức năng của máy luôn chế độ ờ, sấy nè chế độ ờ, chế độ họ làm sưởi nè chế độ sấy và chế độ làm lạnh nè chỉnh tất cả các chức năng của máy luôn máy được bảo hành 3 tháng máy được bảo hành 3 tháng trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì shop sẽ đổi máy khác cho các bạn 10 ngày đầu nếu có lỗi shop sẽ đổi máy khác cho các bạn lưu ý ha máy được bảo hành 3 tháng 10 ngày đầu mà có lỗi thì shop sẽ đổi máy khác máy này sử dụng điện 100V công suất chỉ có 0,7 ngựa thôi các bạn sử lắp vào phòng nhỏ thì nó sẽ tiết kiệm điện cho các bạn cũng khá nhiều các bạn quan tâm thì vui lòng nhắn qua Zalo đây Zalo số Zalo 0909 306 149 sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn shop còn có cung cấp ờ, rất là nhiều sản phẩm như là bếp ga bếp ga thì có rất nhiều loại đây con dưới này là mặt kính full chức năng nó tầm khoảng 25 ờ, hơn là hơn 25 kg con này là giá là 3 triệu 2 máy ờ, bếp ga mặt kính full chức năng còn con này là giá là 3 triệu con này bếp mặt sơn full chức năng mặt sơn nhưng mà con này hình thức rất rất là đẹp tiếp theo con này là bếp mặt kính ờ, full chức năng full inox giá 7 triệu giá 7 triệu con này là có cái tính năng là các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa ờ, để nó hạn chế trẻ em ờ, hạn chế trẻ em vọc ờ, phá đó nếu mà trẻ em mà không biết nó nhấn cái nút này bếp nó đánh lửa nhưng nó không có cháy còn loại này nó phải đặt nồi lên thì nó mới cháy còn cái máy này là bếp ờ, Rinai mặt kính full chức năng giá 6, 6 triệu rưỡi con này Rinai mặt kính full chức năng 6 triệu rưỡi con này là Osaka giá 5 triệu ờ, giá con này là 4 triệu rưỡi thôi con này 4 triệu rưỡi là tại vì ờ, con này nó không có thiếu cái mâm hứng phía thiếu cái mâm hứng phía trong nè thiếu cái mâm hứng phía trong thiếu mâm hứng phía trong con này là đời 2017 Mặt kính full chức năng đời 2017 Nó thiếu mâm hứng nên ờ, giá bán là 4 triệu rưỡi thôi Con này là Paloma Paloma ờ, IC66WCK Con này là dòng ờ, Grand Chip Grand Chip là dòng VIP nhất của Paloma đó mà dân Việt Nam thì thường hay gọi là dòng bếp khủng long á con này hình thức cũng còn khá là đẹp giá là 7 triệu con này hình thức khá đẹp giá 7 triệu shop còn rất nhiều có còn rất nhiều những sản phẩm khác như bếp ga bếp ga những dòng bình dân mà giá 1 triệu 8 2 triệu có rất là nhiều rồi có ờ, nồi cơm nồi cơm rồi ờ, nồi ủ đây là nồi ủ nồi cơm nồi ủ rồi có nồi áp suất rồi có dàn âm thanh dàn này là bộ này là đề nông ờ, đề nông model là G MG 35 MG 35 MG35LT dòng này là dòng VIP của Đề Nông giá 3 triệu rưỡi dòng này giá thị trường đang bán là 4 triệu rưỡi còn giá của shop mình bán là 3 triệu rưỡi nha các bạn có remote giá ba bán giá là 3 triệu rưỡi có remote nha các bạn không phẩy bảy ngựa thì ờ, xài cái ký rưỡi là ok rồi nhưng mà xài hai ký cho nó ổn nói khách là xài cái cục biến hai ký giá 400 ngàn 2 kg giá 400 ngàn à, ngoài ra còn shop còn có cung cấp tủ lạnh tủ này là tủ uh, mặt gương Toshiba nút cảm ứng nha các bạn nút bấm này là nút cảm ứng nút bấm này là nút cảm ứng đó nút bấm cảm ứng đá rơi tự động đá rơi tự động con này là mặt gương Toshiba Toshiba 510 lít 510 lít đời uh, ờ, 2012 sử dụng ga R600A điện tiêu thụ một năm là 180 kg điện một năm 180 kg điện một năm chia cho 365 ngày thì một ngày chỉ có 0,5 ờ, kg điện thôi một ngày chỉ có nửa kg điện thôi một ngày chỉ có nửa kg điện thôi đây là hộc nước các bạn ờ, châm nước vào đây thì tủ nó sẽ bơm nước xuống và nó làm đá phía dưới đây là cái khai để trứng đây là khai để trứng đây là ngăn siêu lơ ngăn siêu lơ này các bạn à, độ lạnh của nó khoảng 2 à, độ thịt cá tươi các bạn à, mua về các bạn sẽ để vào đây nếu mà các bạn chưa có nấu kịp á sau khi sơ chế sạch mà các bạn chưa nấu kịp á các bạn sẽ để vào đây thì các bạn sẽ bảo quản được 12 tiếng còn bên ngoài này á bên ngoài nó khoảng 45 độ bên ngoài nó 45 độ và bên trong này thì, băng ngăn siêu lơ này nó khoảng 2 độ khi mà các bạn mở cửa lâu thì nó sẽ báo bíp bíp báo bíp bíp để nó cảnh báo là các bạn mở cửa lâu đây là ngăn mát ngăn mát ngăn rau cái này là tôi tủ này à, tôi đang à, test thử đây đồ lạnh của ngăn mát ngăn rau nó thì nó cũng tầm khoảng 4 năm độ cái uh, ưu điểm của tủ nội địa Nhật so với tủ Việt Nam á mà các bạn rất là dễ nhận nhận biết và đối với tủ Việt Nam nếu mà các bạn uh, ngăn mát phía trên á nó thường thường nó sẽ xảy ra hai hiện tượng một á, là cái độ lạnh nó kiểm soát không tốt nó lạnh quá nó xuống ờ, không độ nó xuống không độ thì rau nó sẽ bị dợp. ngăn mát mà nó lạnh tủ Việt Nam nó lạnh quá nó xuống không độ thì rau nó bị dợp. thứ hai á là cái ờ, độ ẩm tủ Việt Nam nó không kiểm soát độ ẩm tốt nên rau nó bị khô các bạn để rau khoảng 3 ngày là rau nó bị khô còn thằng tủ Nhật này á, nhiệt độ nó lúc nào nó cũng khống chế trong khoảng 4 5 độ hết và độ ẩm của nó nó cũng khống chế tốt luôn nó kiểm soát tốt cái độ ẩm nên rau các bạn để được một tuần đối với tủ lạnh Nhật thì rau các bạn để được một tuần ừ, đây là ngăn đá rơi ừ, đá rơi nó làm đá viên tự động dưới cùng này là ngăn đông dưới cùng này là ngăn đông đây là cái ờ, cái thao nước tôi để để vô cho nó đông đá đây tủ này à, có giá là 33 triệu tủ này có giá là 33 triệu tủ Toshiba Toshiba mặt gương 510 lít đời 2012 điện tiêu thụ là 180 kg điện một năm chia cho 365 ngày thì một ngày chỉ có nửa ký điện thôi một ngày nửa ký điện thôi tủ mặt gương nha các bạn nút cảm ứng rất là đẹp còn ờ, con kế bên là con Panasonic con Panasonic này ờ, nó vip hơn cái con Toshiba kế bên ờ, kia luôn con này ờ, đời 2015 ờ, Panasonic này đời 2015 nó để ờ, dung tích là 510 lít điện tiêu thụ là 170 kg điện một năm 170 kg điện một năm còn cái con Toshiba kia là 180 kg điện một năm còn con Panasonic này là chỉ có 170 kg điện một năm thôi 170 kg điện một năm thôi cực kỳ tiết kiệm điện luôn con Panasonic này có cái khai của nó là bằng ờ, bằng kính nha các bạn con ờ, Toshiba kia ờ, khai nó là khai nhựa Mica còn con Panasonic này là khai nó bằng kính rất là sang nhìn vô rất là sang khai nó là khai kính ừ. thiết kế rất là sang đây là cái hộp nước làm đá của nó đây hộp nước làm đá và nó, nó tủ nó sẽ bơm bơm nước xuống và nó làm đá viên và đá viên nó sẽ rơi xuống đây đá viên nó sẽ rơi xuống đây đó. và ngăn ờ, kế này là ngăn ờ, ngăn đông ngăn kế này là ngăn đông và ngăn dưới cùng này là ngăn rau ngăn dưới cùng này là ngăn rau tủ ờ, con tủ Panasonic này nó có một cái ngăn nhỏ phía phía trong này nè nó ghi là moisture control moisture control là nó sẽ kiểm soát độ ẩm á tức là rau quả rau tươi á các bạn sẽ để vào ngăn này ờ, rau tươi các bạn để vào ngăn nhỏ này nó sẽ kiểm soát độ ẩm tốt hơn nó sẽ giữ cho cây rau nó tươi lâu hơn còn đối với củ quả củ quả thì các bạn sẽ để bên ngoài cái củ quả thì các bạn để bên ngoài hoặc là để vào cái khay nhựa phía trên nè củ quả thì các bạn để ờ, bên ngoài còn rau tươi á, thì các bạn sẽ để cái ngăn nhỏ bên trong nó có kiểm soát độ ẩm tốt hơn nó giúp cho rau tươi hơn tươi lâu hơn á tủ này là tủ mặt gương màu của nó là màu à, màu vàng cát màu vàng cát hay gọi là vàng sâm banh đó tủ rất là đẹp cạnh tủ rất là đẹp không có cứng mớp gì hết á tủ rất là đẹp cái à, các bạn nhìn vào cái thành tủ nè thành tủ thành tủ sơn à, rin của nó là sơn rin của nó còn rất là đẹp nó không có bị uh, xước không có bị uh, sùi tróc sơn gì hết ha không có bị xét gì hết thành tủ còn rất là đẹp cái ron của nó còn rất là đẹp đây là ron tủ đây ron tủ còn rất là đẹp đây cho à, cho bạn xem cái ờ, khai làm đá viên của nó đây khai của nó là 10 à, 12 ờ, viên mỗi lần thì nó làm đá 12 viên một mẻ làm đá của nó là trung bình là khoảng 3 tiếng trung bình một mẻ làm đá là khoảng 3 tiếng thì nó sẽ ra một mẻ đá tủ à, Panasonic này giá là 36 triệu tủ Panasonic này giá 36 triệu còn tủ Toshiba này là giá là 33 triệu chế uh, chế độ bảo hành của shop là bảo hành 3 tháng bảo hành tận nhà bảo hành 3 tháng bảo hành tận nhà uh, đối với khách ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng bán kính uh, đối với khách ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng bán kính là 30 km xung quanh shop shop sẽ bảo hành tận nhà còn đối với khách ở xa hay là khách ở tỉnh mà muốn nếu mà muốn bảo hành tận nhà thì các bạn phải mua thêm gói ờ, chi phí bảo hành tận nhà để ờ, đó là coi như là cái công cán cho thợ đi xa công cán cho thợ đi xa nếu mà khách ở tỉnh muốn bảo hành tận nhà cái ờ, nên các bạn mà sử dụng tủ nó lạnh nồi điện nhật á, thì các bạn không phải lăn tăng rồi ừ, sau này có sự cố gì thì có sửa được hay không rồi sửa ở đâu các bạn không phải lăn tăng cái chuyện đó shop sẽ có đội ngũ kỹ thuật tới bảo hành tận nhà cho các bạn nên các bạn không phải lăn tăng ha sau này sử dụng ừ, 5 10 năm sau mà nó có sự cố nó hỏng hư sự cố gì đó shop sẽ có đội ngũ kỹ thuật đến bảo hành tận nhà đối với khách ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng bán kính 30 km xung quanh shop còn các bạn ở tỉnh xa thì ờ, muốn bảo hành tận nhà thì các bạn sẽ mua thêm cái gói gói bảo hành tận nhà rồi có đó là coi như là cái chi phí để cho thợ nó đi lại ngoài ra shop còn có ờ, cung cấp ờ, rất là nhiều à, máy ờ, rửa chén máy rửa chén rửa bát ha rồi điều hòa một cục điều hòa cửa sổ điều hòa một cục điều hòa cửa sổ rồi uh, có cung cấp uh, bếp điện từ đây là những cái dòng bếp điện từ shop đang cung cấp đây con này là Mitsubishi năm uh, Mitsubishi giá 5 triệu rưỡi con này là 3 kg cái uh, cái bếp nấu của nó là 3 kg 3 kg là loại công suất lớn nấu rất là nhanh ha con này là con ờ, Panasonic giá 5 triệu 8 Panasonic giá 5 triệu 8 cũng ba con này cũng nấu 3 kg luôn con dưới này là con National 5 triệu 8 con này cũng là nấu 3 kg luôn con này là con Panasonic giá 12 triệu con này hình thức còn rất là đẹp con này rất là đẹp con dưới cùng này cũng là con Panasonic luôn con này là giá 15 triệu còn lò nướng gần như mới con này na sinh National giá 5 triệu rưỡi con này là nấu 3 kg 5 triệu rưỡi nấu 3 kg đây là tất cả những con bếp này là, là bếp nổi bếp dương các bạn đặt lên kệ bếp là các bạn sử dụng thôi không cần phải cắt gạch còn kế bên là Toshiba giá 5 triệu con này cũng 3 kg luôn con này là con này na na sinh National thì vậy máy dùm em ấy. chốt tài khoản nó chuyển khoản ừ. con này là National con này National cảm ứng con này Na National cảm ứng con này là con này là con này là giá là ba triệu rưỡi con này là bếp âm hiệu ờ, Sanka con này giá ba triệu rưỡi hiệu Sanka con này là hiệu Hitachi con này hiệu Hitachi con này hiệu ờ, Hitachi giá 5 triệu rưỡi những coi những dòng này là giá mà trên 5 triệu là là công suất của nấu nó nấu của nó là trên 3 kg là 3 kg đó nha các bạn còn những dòng 2 kg thì rẻ hơn con này hiệu xanh ca giá 4 triệu con này hiệu xanh ca giá 4 triệu tất cả những cái dòng bếp ờ, điện từ mà shop cung cấp á, nó đều có cái ờ, chức năng là cạn nước tắt bếp trong quá trình đun nấu nếu mà các bạn quên nước cạn nồi là nó sẽ tự tắt bếp còn con này là bếp ờ, bếp ga bếp ga âm giá 3 triệu rưỡi con này bếp ga âm giá 3 triệu rưỡi con này à, bếp ga âm giá 10 triệu bếp ga âm mặt kính full chức năng con này là size 75 mặt của nó là size 75 con dưới này à, bếp ga âm mặt kính full chức năng giá 6 triệu giá 6 triệu nên à, giá bán thì có rất là nhiều loại uh, 3 triệu 4 5 7 triệu 10 triệu có nhiều rất là nhiều loại các bạn quan tâm thì vui lòng nhắn qua Zalo thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại ha video xin tạm dừng tại đây các bạn quan tâm thì vui lòng nhắn qua Zalo sẽ có nhân viên tư vấn số điện thoại Zalo là 0909 306 149 đây là số điện thoại Zalo 0909 306 149 xin cảm ơn và hẹn gặp lại